phân tích cũng như nhận định và đưa lên các cái mã kèo mà chuẩn xác nhất đó cũng như là là những cái ý kiến riêng của tiến để cho anh em tham khảo về cái cuộc đối đầu của cái thằng mà mà tiến sắp nhận định cho anh em đó đó chính là cái trận đấu giữa leicester với ton Villa đây thì cái trận đấu này là thuộc vòng đá bù nha anh em trận đá bù vòng 7 ngoại anh được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đấy thì à, à, trước tiên anh em nhìn cho tiến vào cái à, sơ đồ ra sân dự kiến của đội này thì Leicester ra sân với cái sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là uh, à, Iheanacho đó và cái bộ ba hậu công cho cái thằng tiền đạo mang áo số 14 này đó chính là Batner cùng với Madison này cũng như là TT đấy và Aston Villa sẽ ra sân với sơ đồ là 442 cái bộ đôi tiền đạo của Aston Villa đó chính là uh, Buendia cùng với Watkins thì cái đội hình này đó cái sơ đồ hiện tại mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo ấy đặc biệt là cái sơ đồ của thằng Aston Villa này đó 442 đang đi vào form rất là mạnh luôn nha anh em nó nó đang thi đấu rất là đồng đều luôn từ công tới thủ luôn rõ cái riêng cái sơ đồ 442 của Aston Villa thì cho dù đây chỉ là cái sơ đồ mà nhà cái chuyên gia các chuyên gia nhận định ấy đưa ra cho anh em mà tham khảo thôi chắc chắn sẽ không có nhiều cái điểm chung cũng như là cái đội hình ra sân chính thức nó sẽ khác biệt hoàn toàn nhưng riêng về cái sơ đồ 442 này Tiến vẫn uh, nghĩ là có phần sẽ uh, uh, chính xác cỡ 90% đó tại vì Aston Villa gần đây đều áp dụng với cái sơ đồ là 442 với cái khuôn khổ đội hình này đang chơi có là ăn ý với nhau rồi đó cho nên chắc khi mà đối đầu với Leicester chắc chắn Aston Villa cũng sẽ không có thay đổi cái đội hình này đâu đó và với cái khả năng kiểm soát bóng của cái thằng Douglas Lewis này cũng như là Martin thì chắc chắn là sẽ giúp cho Aston Villa à, nắm thế trận nhiều hơn ở ở cái à, giai đoạn giữa sân đó khi mà hai cái cầu thủ này đang có phong độ rất là cao còn bên kia chiến tiến thì cho dù Leicester dạo gần đây phải nhận nhiều thất bại cũng như là chưa tìm được những cái chiến thắng cần thiết cho mình nhưng à, ờ, riêng cái tiền vệ mang áo số 10 đó chính là James Madison vẫn đang thi đấu rất là tốt tại cái màu áo của Leicester đúng không anh em nếu như nếu như mà anh em tham khảo những cái trận đấu đó cả đã xem những trận đấu của Leicester chắc chắn anh em cũng hiểu là cái thằng Matheson này đang thi đấu rất là tốt trong cái à, màu áo Leicester cho dù là những trận đấu gần đây không mang về nhiều cái kết quả có lợi cũng vì một phần là do cả đội hình thôi anh em đó nhưng riêng cái cá nhân của thằng Matheson này vẫn thi đấu rất là tốt luôn đó từ kịp sóng bóng cho đến những cái pha sút xa và kiến tạo cho đồng đội vẫn làm rất là tốt nha anh em và chắc chắn là trận đấu này à, riêng cái thằng mà James Madison này cùng với uh, ờ, Iheanacho chính là cái bộ đôi đó chính là cái bộ đôi mà mà có thể trông chờ vào một kết quả có lợi để cho Leicester thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm vào cái trận đấu này đó thì đây chỉ là cái đội hình dự kiến thôi nên tiến chỉ nói sơ qua cho anh em tham khảo thôi nhá giờ thì anh em hãy cùng tiến đảo qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trước đó xong rồi anh em chúng ta sẽ cùng đến với cái phong độ cũng như cái lịch sử đối đầu đó và sẽ lựa chọn những cái mã kèo mà hợp lý nhất cho anh em có thể đầu tư ok thì hiện tại đây là cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra anh em có thấy này đội chủ nhà Leicester chấp đội khách Aston Villa lần lượt với cái mức chấp là 0.25 kèo đồng này rồi 0.5 cùng với uh, mức kèo chấp ngược của Aston Villa là 0.25 trước uh, đội chủ nhà Leicester đó bên cạnh đó mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 2.5 2.75 cùng với ba hòa và ở hiệp 1 thì uh, cũng có mã kèo chấp của Leicester trước Aston Villa như là chấp 0.25 này bên cạnh đó còn có mã kèo đồng nữa nha anh em đấy Ờ, và mã tài xỉu hiệp 1 đó chính là một hòa cùng với 1.25 đó thì cũng vì vì sao mà mà Aston Villa có phong độ cao hơn nhưng lại để cho cái thằng Leicester chấp ngược trên sân nhà vì Leicester hiện tại nó đang cần điểm nha anh em đó nó cần điểm hơn nó rất là cần điểm so với cái thằng Aston Villa hiện tại đó thì uh, hiện tại Leicester chỉ đứng ở nhóm nguy hiểm cho nên với cái uh, uh, mục tiêu là kiếm từng số điểm ở những trận đấu phía trước ấy cũng như là cái uh, à, lợi thế thì được thi đấu trên sân nhà thì chắc chắn là trận đấu này nhà cái sẽ nghiêng về cái cửa mà có điểm dành cho Leicester nhiều hơn đó cho nên à, nhà cái đã đưa ra cái mức chấp của Leicester trước Aston Villa lần lượt là 0.25 cùng với 0.5 anh em kết mã nào thì có thể đầu tư vào mã đó nhé đó bên cạnh đó thì còn có nhiều mã kèo như kèo thẻ kèo gốc rồi kèo gung hiện tại thì vẫn chưa có đó do tiếng nhận định trận đấu này cho em khá anh em khá là sớm ấy để cho anh em có thể tìm kiếm và tham khảo các mã kèo mà tiếng đưa ra cho nên là nhà cả vẫn chưa kịp vẫn chưa kịp uh, Ờ, cho anh em xem những cái má kèo gung kèo thẻ này nọ nhưng chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn uh, tầm 6 7 tiếng gì đó nhà cái sẽ đưa lên những cái má kèo nó đầy đủ và nó chuẩn hơn cho anh em có thể tham khảo và anh em chơi thì với những món kèo hiện tại tiến vẫn sẽ nhận định và phân tích cũng như đưa lên tỷ lệ kèo cho anh em chọn nhé à, ờ, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái lịch sử đối đầu cũng như cái phong độ của hai đội trước khi mà đưa cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em đây hiện tại hiện tại thì anh em đến với bảng xếp hạng trước nha đây thì à, đội chủ nhà Leicester Leicester trận đấu này thì là đội chủ nhà nha anh em và nó chỉ đang có được 25 điểm này sau 28 vòng đấu với 7 thắng 4 hòa và 17 thất bại ghi được 39 bàn thắng để hung lưới 49 bàn đấy thì cái phong độ của thằng Lê Keter ở mùa giải năm nay khá là tệ nha anh em đó cái điều đó cũng đã khiến cho cái đội bóng này phải rơi vào nhóm nguy hiểm nhưng mà hiện tại Leicester chỉ kém cái nhóm an toàn là một điểm cách biệt mà thôi đó thậm chí là kém đến cái nhóm vị trí thứ 13 13 là Wolves đó cách nhau đến 7 bậc trên bảng xếp hạng nhưng Leicester chỉ kém cái đội bóng thứ 13 là 3 điểm cách biệt mà thôi đó nếu như mà Leicester làm tốt cái trận đấu này và tốt hơn nữa là một chiến thắng trước Aston Villa thì chắc chắn Leicester sẽ vươn lên đến vị trí thứ 13 đó thậm chí là vị trí thứ 12 trên các bảng xếp hạng uh, hạng Anh hiện tại đấy còn về đội khách uh, Aston Villa về đội khách Aston Villa thì đang có được uh, ờ, 41 điểm sau 28 vòng đấu đó và có được 12 thắng 5 hòa và 11 thất bại ghi được 37 bàn thắng và đã thủng lưới 39 lần thì với cái phong độ của thằng Aston Villa thời gian gần đây có thể nói là rất là hay luôn nó đã cháy với cái sơ đồ mà 442 như tiếng vừa nói ấy. cái đội hình của nó đang rất là vào form cho nên à, Aston Villa đã liên tục mang về những cái điểm số à, rất là quan trọng ở những cái trận đấu gần đây đó cũng đã giúp cho cái đội bóng này vươn lên đến cái vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đó và nó chỉ kém cái thằng Liverpool uh, với một bậc mà thôi cùng với một điểm trên bảng xếp hạng hiện tại mà thôi và cũng như là cái vị trí top 6 để giữ cái vé cúp uh, ờ, C2 châu Âu thì cũng là hơn cái thằng Aston Villa chỉ với hai điểm cách biệt mà thôi đó cái vị trí 6 đang là Brighton cũng đang có được 43 điểm nếu như Aston Villa mà thắng trận này thì Aston Villa sẽ có được 44 điểm và cướp đi cái vị trí thứ sáu của Brighton nhé anh em thì anh em hãy cùng xem qua về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng nha thì à, cái thằng Leicester này sau khi mà trải qua cái chuỗi mà ba trận thắng liên tiếp đó đầu tiên là cái trận thắng 1-0 trước ờ, Wolves tại cúp FA rồi thắng 4-2 trước Aston Villa này, rồi thắng 4-1 trước Tottenham, hai cái trận thắng tại ngoại Anh. Đó thì liên tiếp sau đó là Leicester phải ờ, nhận ờ, tổng cộng là 6 trận thua cùng với một trận hòa ở 7 vòng đấu tiếp theo. Đó một cái phong độ khá là tệ dành cho Leicester ở những trận đấu gần đây. Đó, à, thì những trận thua này cũng đã làm cho thằng Leicester phải tụt xuống cái vị trí thứ uh, ờ, 19 tại ngoại Anh như hiện tại đấy một phong độ khá là tệ cũng ờ, rất là cao khả năng là Leicester sẽ gớt hạng mùa giải này nếu như nó không biết cải thiện ở những trận đấu sắp tới và vẫn uh, giữ nguyên cái phong độ là thi đấu hời hợt cũng như là là uh, chưa có uh, cái đội hình không có sự gắn kết với nhau không có chiều sâu thì chắc chắn Leicester sẽ phải gớt hạng vào mùa này thôi anh em đó vì hiện tại anh em nhìn kỹ vào bảng xếp hạng đi những đội bóng chỉ cách biệt với nhau chỉ một hai điểm mà thôi cho nên uh, sẽ không biết không biết trước được là đội nào sẽ phải gớt hạn mùa giải nào đâu thậm chí là cả quân vua cũng có thể là sẽ gớt hạn đúng không anh em thậm chí là cả chiếc Timberlake này cũng có thể là sẽ gớt hạn mùa giải này đó cho nên những vòng sắp tới phải nói là rất là căng thẳng tại cái giai đoạn giải đấu ở ngoại hạng Anh đó những anh em nào mà uh, fan của cái giải đấu xứ sở mù thì chắc chắn là sẽ không bỏ lỡ những cái trận đấu tại cái giai đoạn lượt về cũng như là những trận cuối của mùa giải này đúng không anh em rất là hấp dẫn luôn đó còn về đội khách thì sao anh Tiến sẽ cho anh em xem cái phong độ của đội khách này 6 chiến thắng một hòa và chỉ phải nhận 3 thất bại với 10 vòng đấu gần nhất thì cái thằng Aston Villa sau khi trải qua ba cái trận thua liên tiếp trước Leicester, Man City và Arsenal thì cái thằng Aston Villa này đã có liên tiếp 5 trận bất bại với 4 à, chiến thắng và à, một trận hòa. Đấy một cái phong độ cực hay luôn. Mà anh em nhìn kỹ vào thì bốn cái chiến thắng gần đây nhất của cái thằng uh, Aston Villa thì nó đều không để thủng lưới bàn nào luôn em 2-0 trước Everton này 1-0 trước Crystal Palace này đó rồi 3-0 trước Bournemouth cũng như là thắng 2-0 mới đây nhất trước Chelsea một cái phong độ phải nói là rất là khủng dành cho uh, Aston Villa ở cái thời điểm này đấy và trong trận đấu này thì uh, Aston Villa sẽ làm khách trên sân của Leicester nên Tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai thằng này đó đầu tiên anh em nhìn vào cái đội chủ nhà cái phong độ của đội chủ nhà khi mà được thi đấu trên sân nhà cũng không có ổn cho lắm nha anh em đó chỉ có được một trận thắng đậm 4-1 trước Tottenham mà thôi còn lại là phải nhận liên tiếp 3 trận thua trước uh, mọi đối thủ nhưng mà nhìn kỹ hơn thì anh em cũng có phần thông cảm cho cái thằng Leicester này đó khi mà các đối thủ mà nó gặp phải đều là những cái đội bóng ờ, phải nói là khá là mạnh tại uh, ngoại Anh hiện tại đấy như là trận thua 0-1 trước cái thằng Arsenal này Arsenal thì đang đua cái ngôi vô địch tại ngoại Anh và cái cơ hội để Arsenal lên ngôi vương mùa giải này rất là cao đó thì thua 0-1 với Arsenal rồi thua 1-3 trước Chelsea này trong chiếc trận thua 3-1 trước Chelsea ngay trên sân nhà thì Leicester cũng đã phải thi đấu với cái thế là thiếu người đó với cùng cái trận thua còn lại đó chính là cái trận thua 1-2 trước Liverpool tại cái cúp FA thì riêng cái thằng Leicester khi mà nó đang bị uh, uh, chìm sâu khủng hoảng trong cái cái cái giai đoạn ngoại anh ấy, thì nó sẽ sợ rớt hạng đúng không chắc chắn nó sẽ tập trung vào cái giải ngoại hạng nhiều hơn cho nên cái trận thua ở cúp FA này cũng không đáng kể nha anh em chắc chắn là Leicester nó cũng không cần cái giải đấu này cho lắm đâu mục tiêu của nó là cạnh tranh cái vé trụ hạng ở cái mùa giải năm nay tại ngoại Anh thì nó sẽ quan trọng hơn gấp nhiều lần so với cúp FA này đấy còn về phong độ của Aston Villa ở sân khách thì làm khá là tốt đó với 3 chiến thắng một hòa và chỉ nhận một thất bại một ba trước Man City mà thôi thì xét về hai đội tất cả mọi mặt thì Aston Villa nó đều nhỉnh hơn rất là nhiều đó so xét về à, phong độ cũng như là bảng xếp hạng thì Aston Villa nó đều nhỉnh hơn nhưng mà có một điều để cho cái thằng uh, Leicester có thể tự tin hơn ở trận đấu này đó chính là cái lịch sử đối đầu nha anh em đây thì trong lịch sử đối đầu hai đội khá đồng đều với nhau thì Aston Villa có một chiến thắng 2-1 này cũng như trận hòa 0-0 và gần đây nhất ở cái trận lượt đi tại ngoại Anh thì Leicester đã hạ gục cái thằng Aston Villa với tỷ số rất là đậm với tỷ số 4-2 này. Đó, thắng 4-2 ngay trên sân nhà của Aston Villa luôn thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này đây thì ở trận này hai đội đã đá đồng với nhau nha anh em à, xin lỗi anh em đây à, Tiến sẽ cho anh em xem lại cái à, mã kèo ở cái trận à, lượt đi Leicester 42 đây thì ở cái trận lượt đi thì cái thằng Aston Villa trên sân nhà đã chấp Leicester với mức chấp là 0.25 đó nhưng mà đã bị Leicester hạ gục với tỷ số là tổng cộng là rất là đậm 42 đó thì ở trận đấu này Leicester đã làm rất là tốt Tuy nhiên cái mức kiểm soát bóng của Leicester chỉ là 37% so với 63 của cái thằng à, Aston Villa thôi. Nhưng mà mà à, à, Leicester đã làm tốt hơn cũng như tận dụng những cái cơ hội nguy hiểm của mình hơn đúng không anh em khi mà Leicester chỉ có được 9 pha dứt điểm nè nhưng mà trong đó có 5 pha mà dứt điểm gây nguy hiểm mà mang lại đến 4 à, cái bàn thắng đó cái thông số khá là tốt dành cho à, cái thằng uh, Leicester còn về Aston Villa, tuy kiểm soát bóng rất là nhiều nhưng tung ra những cú sút cũng rất là nhiều luôn, 19 quả so với 9 của Leicester nhưng trong đó chỉ có 4 cái pha mà gây nguy hiểm thôi. Thậm chí còn tệ hơn cả cái thằng Aston Villa về cái độ mà gây nguy hiểm vào cộng môn đối phương nữa đúng không anh em? Đó, và trận đấu này đã cũng đã xuất hiện đến 14 ờ, góc cũng đã về mã kèo tại góc trận đấu này. Đó. Thì đây chỉ là những cái thông số về cái trận ờ, lượt đi vừa rồi trên ờ, sân nhà của Aston Villa tại ngoại Anh thì quay lại với cái trận đấu lần này cũng như những gì mà Tiến đã phân tích cho anh em đó thì với mã kèo của mà nhà cái đưa ra thì anh em có thể đầu tư cho Tiến vào cái mã kèo à, à mã kèo tài trận đấu này nhá đó nghiêng về cái trận đấu này Tiến sẽ cho anh em hai cái mã kèo đây Tiến sẽ cho anh em hai cái mã kèo ở trận đấu này à, đây là những mã kèo trước nha anh em Tiến chưa có xóa nên nó còn ấy đây đầu tiên đó chính là mã kèo tài 2.5 FT ok cho anh em vì sao vì sao mà Tiến lại cho anh em vào cái mã kèo tài đây tại 2.5 ft anh em có thể thấy nè ở ờ, ba uh, trận thi đấu gần đây nhất thì cả hai đội đã có hai trận về tài rồi đó và đặc biệt là cái trận lượt đi đó trận lượt đi vừa rồi thì Leicester cũng cũng đã thắng quỷ diệt Aston Villa số 42 và ở trận lượt về này khi mà cái giai đoạn nó nó hai đội đang rất là khác điểm với nhau Aston Villa thì muốn cạnh tranh một cái vị trí top 5 top 6 đó để lấy cái vé dự cúp châu Âu đúng không anh em còn uh, thằng Leicester thì lại đang uh, uh, rất là bị uh, uh, việc chiên chân ở cái nhóm xếp hạng này và tất, tất nhiên là nó sẽ muốn kiếm từng cái điểm số đó để thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm này nó vào gây vào cái nhóm an toàn để trụ hạng ở mùa giải năm nay để tiếp tục tham gia ngoại hạng anh mùa sau đúng không anh em cho nên cái trận đấu này phải nói rất là hấp dẫn luôn đó anh em không nên bỏ qua trận này nhé cũng như trong cái thông số tiến cho anh em xem thêm về một ít thông số lịch sử đối đầu của hai đội này đây 5 trên 7 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đều có từ 3 bàn thắng trở lên đó và 6 trên 8 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội cũng về mức xỉu thẻ mà thôi đều có dưới 4 4 thẻ đổ lại và hai mã kèo tiến cho anh em đầu tư trận đấu này đầu tiên đó chính là mã kèo mà xỉu thẻ nha anh em xỉu thẻ 4.5 cũng như là tài tài à, à, bàn thắng 2.5 cả trận tiến đã cho anh em rồi đấy chốt cho anh em thêm mã kèo thứ hai đó chính là mã kèo xỉu thẻ 4.5 ft nhá đây thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến nhận định cũng như à, dự đoán trước trận đấu cho anh em tham khảo mà thôi nếu như mà anh em thấy hợp ý trùng mã với anh em thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại cũng được đấy À, thì còn những cái mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình ra sân chính thức này cũng như là nắm bắt được những cái à, à cầu thủ nào đá chính rồi những cái cầu thủ mà mà à, quan trọng trong đội hình có bị chấn thương hay không rồi chơi với sơ đồ nào đó công hay đủ này nọ các kiểu rồi cái đội hình đó có chiều sâu hay không thì tiến sẽ phân tích kỹ càng trước giờ bóng lăn đó khi mà nắm bắt được đội hình thì anh em rất là dễ giành ờ, cái tỷ lệ thắng giành cái chiến thắng trong các mã kèo nó cao hơn đúng không anh em đó thì chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi đó còn hiện tại tiến nhận định trận đấu này khá là sớm luôn chủ yếu là cho youtube nó đề xuất video để cho anh em tham khảo các mã kèo đấy cho nên đây không có gì chắc chắn nha anh em hợp mã thì vào còn không thì xem như tham khảo thôi à, thì tiến cũng à, sẽ chia sẻ với anh em về cái cách vào nhóm của tiến để nhận những cái mã kèo chuẩn nha thứ nhất cái nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết nhưng bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện mới có thể vào nhóm của tiến đó anh em phải có à, một cái số vốn đúng không muốn gỡ gạt muốn đầu tư thì phải có một cái số vốn số vốn của anh em cần vào nhóm của tiến là ít nhất cũng tầm một củ hai củ trở lên đó một hai củ trở lên là ít nhất còn vài trăm là tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến vì cái số vốn nó tiến không thể nào mà mà giúp anh em gỡ gạt cũng như chia sẻ các mã kèo để anh em uh, chia ra rồi kiếm lãi được rất là khó đó ít nhất là một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đó có số tài khoản ngân hàng có thể xài cái chuyển khoản online có đăng ký internet banking chuyển khoản online ấy thì tiến mới có thể hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái trang chơi như tiến đó cầm một cái trang chơi chủ động ra vào những mã kèo mình thích nếu như lỡ nhưng mà trận này khó quá anh em có thể đợi bóng lăn 15 20 phút gì đó đợi kèo hạ xuống rồi xem chân đội nào đá hay anh em có thể đầu tư vào đúng không anh em không cần phải vào bội vào gấp để làm gì hết đâu rồi anh em còn có thể chơi những cái mã kèo gung giữa chặn nè cũng như là mã kèo bàn thắng giữa chặn luôn đó mình cầm trang mà mình thích chơi sao mình chơi không liên lụy đến ai cũng chả ai biết hết chơi như vậy mới mới an toàn đúng không anh em không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò làm hết á phải báo trước ba bốn tiếng này lúc đó chưa nắm bắt được cái đội hình nữa đó rồi vừa bị mất like mất phí tùm lum hết tốt nhất cứ cầm cái trang chơi như tiếng nha đó tiếng cũng nhắc lại những anh em nào thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn cùng tiếng uh, uh, đi ở, dài ở những con đường ở những trận đấu phía trước ấy đó muốn gỡ gạt muốn đi theo tiến thì cứ liên hệ với tiến để được cái vào cái nhóm của tiến đó để lấy những mã kèo chuẩn nhất hoặc là những anh em nào mà đang uh, uh, có nhiều kinh nghiệm về chơi banh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một trang chơi uy tín đó vẫn phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò chưa tìm kiếm được một cái trang nào để tự chơi thì uh, anh em chỉ cần có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online và có một số vốn là một hai củ trở lên thì cứ liên hệ đi tiến sẽ hỗ trợ anh em uh, cũng như chỉ anh em hướng dẫn cái cách anh em đăng ký tài khoản danh trang đó và đưa anh em vào nhóm lấy kèo trực tiếp luôn ok thì uh, anh em thật sự cần thua tha sau bờ thì cứ liên hệ ngay cho tiến nha thứ nhất liên hệ cho tiến đó chính là qua số zalo 0963 731 146 tiến có để phía dưới video trong góc màn hình này đó ngoài ra anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua ba cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video này đó thì mỗi video tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả anh em có thể vào để uh, ấn vào anh em có thể vào ấn vào cái đường link để có thể liên hệ với tiến đầu tiên đó chính là Facebook cá nhân cũng như Telegram với fanpage TikTok đấy thì anh em muốn liên hệ với Tiến qua nền tảng nào thì anh em chỉ vào phần mô tả thôi anh em sẽ thấy được những cái à, đường link mà Tiến để trên à, phòng mô tả trong mỗi video ấy anh em ấn vào là sẽ liên hệ được ngay với Tiến nha đó vì hiện tại Tiến bị giả mạo khá là nhiều cũng như trên Telegram hay là Facebook cá nhân cũng vậy đó cho nên Tiến phải để trực tiếp những cái đường link của mình lên cho nó, cho nó chắc chắn hơn anh em để tránh cái việc anh em bị lừa đảo này nọ đó bị lừa lọc lừa tiền ok cho anh em thì anh em thật sự quan tâm thì hãy liên hệ cho tiến nhé và anh em nếu như mà à, thấy tiến nhận định hay nhận định chuẩn ấy, à, yêu quý tiến thì hãy à, để lại cho tiến một cái lượt à, đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá cũng như kênh tiến sau kèo đó rồi anh em hãy để thêm vào một cái like một cái lượt theo dõi vào cái kênh à, fanpage của tiến nhé đây cái link fanpage tiến có để dưới phần mô tả anh em chỉ cần ấn vào thôi rồi anh em ấn nút đăng ký theo dõi kênh à, của cái fanpage của tiến đó tiến cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ tiếng thời gian qua nhé đó còn lại là cái kênh à, tiến sau kèo này cũng à, tiến cũng đặt mục tiêu là đạt cái mốc là 4 k à, một đạt cái mốc là 2 k sub hai k hai cái ngàn lượt đăng ký theo dõi kênh trong cái tháng tư này đấy nè đó cho nên anh em nhớ ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sau kèo giúp cho tiến á cũng như là kênh tiến bóng đá luôn nha anh em và tiến cũng chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư